Hả? sữa rửa mặt ngừa mụn Cậu đâu có mụn Sao lại dùng cái này ừ. Nhịn nè Chất nhờn và bụi bẩn gây nên mụn Sữa rửa mặt kiểm soát nhờn và mụn cho nam Nivea Với công thức làm sạch tận gốc Cuốn sạch chất nhờn và bụi bẩn tận sâu bên trong lỗ chân lông Rất sạch, thấy không? Ồ oh. Sạch nhờn, không lo mụn Wow Sữa rửa mặt kiểm soát nhờn và mụn cho nam Nivea